Đừng sợ Ta hỏi ngươi Lão gia nhà ngươi đi đâu rồi Tôi Tôi không biết Nghĩ cho kỹ Nếu ngươi chịu nói thật Có lẽ ta sẽ tha mạng cho ngươi Nếu không Có nói không Nói Tôi nói Phu nhân cho tôi chuẩn bị rượu nói là đến Đến trấn quan hỷ Cho dù chúng muốn chạy Cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của ta Trấn quan hỷ Khởi hành Dạ lão gia Đợi đã Dẫn theo hữu dịch Hãy nhớ chăm chừng cho kỹ Dạ lão gia muốn về rồi cho cô chăm sóc cho đại nương lâu như vậy Vất vả cho cô rồi Huynh về rất đúng lúc Trần Đại Nương luôn đợi Huynh về đó vâng. Đi Sở Nguyệt Sao vậy Tôi muốn hỏi tin tức của Phúc Soái Huynh định đi cứu con trai của kẻ thù sao Tuy Phúc Soái là con trai của Cao Hướng Thiện Nhưng nó vô tội Tình cảm của bao nhiêu năm nay Tôi nhất định phải cứu nó Bây giờ sức khỏe của huynh ấy còn yếu lắm Yên tâm dưỡng thương đi Phúc soái Tôi đã cứu rồi Bố trí phụ tướng quân Tôi tin Chỗ đó nhất định là nơi an toàn nhất Cho nên xin huynh cứ yên tâm Cảm ơn cô Nhưng mà Cô gả một mụ ruột của cô cho Phúc soái Cô không để ý sao Không phải lúc nãy huynh nói Huynh ấy vô tội sao Sao tôi có thể chi phối tình cảm của họ chứ Sở Nguyệt Vậy nếu đã về rồi thì đừng đi nữa Cao Hướng Thiện Không biết chừng nào sẽ quay lại đây Chúng ta không thể Lơ là sơ ý được Cô yên tâm Tôi nhất định dùng tính mạng bảo vệ cô Và mọi người Tiểu thơ Cô đã không ngủ cả đêm rồi Hay là ăn một chút đi Để đó đi Cao thiếu gia đã uống thuốc an thần Nhất thời cũng không tỉnh lại được Tiểu thơ Để tiểu ma qua canh chừng giùm cô Để cao thiếu gia tỉnh lại em lập tức gọi cô Trở về cũng chỉ lo lắng Chị bằng ta ở lại đây xem huynh ấy Canh chừng huynh ấy Vậy sẽ an tâm hơn Tiểu thơ Cô xem cô Mắt cũng sưng lên rồi Nếu thiếu gia tỉnh lại theo dáng vẻ tự tuổi của cô Chắc là buồn lắm Quỳnh ấy cũng không nhớ ta là ai Còn để ý đến dung mạo của ta sao Xin lỗi tiểu thơ Phúc soái Chỉ vì bị da chạm mạnh Mới cảm thấy mất đi trí nhớ Nói không chừng Ngày mai Quỳnh ấy tỉnh lại sẽ có thể nhớ lại hết Em nói có đúng không Tiểu thơ à. Cô đừng suy nghĩ nhiều nữa Lão gia đã đi mời người y của tiết dương gia rồi Cao thiếu gia sẽ không sao nhanh thôi Phúc soái Mụ cậu xin huynh Xin huynh hãy nhớ lại muội Có được không muội sẽ không trốn huynh nữa Cũng không từ chối huynh nữa muội cầu xin huynh Đừng trừng phạt muội nữa Tiểu thơ Tại sao huynh ấy chỉ quên mất ta Tại sao chỉ quên một mình ta chứ Tại sao Hai một tả phi cuối cùng chị về rồi à, Lần trước sau khi huynh không từ mà biệt Tôi còn chưa thưởng thức món tấm bạc của huynh xong Có tấm bạc có cảm giác gì Khí xuân đang điền huyết mạch bành trướng Có phải cảm thấy cả người mình đều là sức mạnh không Cặp đệ Nữ tử tư của thời Xuân thu, Cha huynh của ông ấy bị kẻ gian giết hại Trong lòng đau khổ vô cùng Cho nên trong một đêm tóc đen thành bạc Tả phi huynh trong giây lát tóc xanh thành bạch tuyết Nghĩ chắc trong lòng có rất nhiều uất ức Cặp đệ, cô đừng ép người ta hỏi người ta nữa không sao Lúc trước tôi từng làm cao hướng thiện Trở thành con cờ của hắn Bây giờ tôi quyết định sống lại từ đầu Tả Phi Một lát chúng ta đến tiệm thuốc bách thuốc Thuận tiện hỏi đại phu Xem còn có cơ hội không ờ, Không sai có lẽ trên lịch sử đã có tiền lệ Tả Phi Huynh Huynh có biết Đại tướng khối trưởng có thể đánh triệu không Khối trưởng là ai chứ Sao tôi chưa từng nghe nói vậy Tấu trưởng 19 tuổi thi đỗ tiến sĩ Tấn Thái Tông rất chú trọng dùng ông ấy Lại lo ông ấy còn quá trẻ không thể phục chúng Sau khi khấu chuẩn biết Về nhà dùng địa hoàng có tính nóng Và củ cải có tính hàng Cùng nhau uống vào Trong một thời gian ngắn Ông ấy đã biến thành một ông lão tóc bạc Hay quá Vậy tóc bạc của tả tôi có hy vọng rồi Khấu chuẩn đang sống ở đâu Bây giờ tôi tìm ông ấy Cô muốn tìm khấu chuẩn phải <laughs> Không được không được Thư sinh nhà huynh sao có thể quen được đại tướng chứ Nhị tiểu của tôi có thể Gia tiểu là đại tướng quân Một tiểu tể tướng tuyệt đối không lớn hơn đại tướng quân có đúng không Cặp đệ Những lời này chỉ được nói ở trong nhà thôi Không mà nếu để dân tướng quân nghe được Thì mạng của chúng ta sẽ khó giữ Không được cười Không được cười Tất cả đều không được cười Tam lục mẹ con ra đây một lát à, dạ dạ. Mẹ có chuyện muốn nói Tại hạ dạ. xin thất lệ Mẹ Sao hả Đến phòng mẹ nói đi Đại tỷ Mẹ của Tam Lục Có phải không thích muội không Hứa đại phu à. Từ nãy sao rồi Bề ngoài xem ra Thật sự không đáng ngại Vậy tại sao Huynh ấy hoàn toàn không nhớ những chuyện trong lúc ở trống quan hiện vậy Theo kinh nghiệm hành y nhiều năm của tôi Trên trán của vị công tử này tích tụ máu bầm Tạo thành mất trí nhớ tạm thời Nhưng mà tại sao chỉ quên đi trống quan hỉ, Quên đi tuổi thơ của chúng tôi chứ Chắc đây là mất trí nhớ mang tính lựa chọn Lúc bệnh nhân bị giao chạm mạnh Sẽ để người mà mình nhớ nhất hay là không muốn nhớ nhất Xóa đi từ trong ký ức Hứa đại phu Ông là đại phu mà tiết nhân gia tin tưởng nhất Tôi cầu xin ông Mặc kệ trả giá lớn cỡ nào Cũng phải trị lành bệnh cho huynh ấy Dân tiểu thơ Lão sinh sẽ cố gắng hết sức Phối hợp một số thuốc hoặc nước tan bầm cho cậu ấy Nhưng mà Bệnh này có thể trị lành hay không Chừng nào mới lành lại còn phải xem Ông trời có chịu giúp hay không Cảm ơn Trong lòng dân yên hiểu rõ Có lẽ Ngày mai là lúc mặt trời mọc Tất cả cũng sẽ hồi phục bình thường Có lẽ Cả đời này Huynh ấy cũng không nhớ nổi tôi nữa Tiểu thơ Cô đừng đi quan vậy mà Hứa đại phu Cha tôi đang đợi ông ở đại sảnh Tiểu ma qua Thay ta tiễn đại phu à, Tiểu thơ Tôi có một chuyện Không biết có nên nói không Hứa đại phu Ông cứ nói đi Dân yên chịu nổi mà Tôi phát hiện vị cao công tử này Có hiện tượng khác thường Ý của ông không thể là Tâm trạng của cậu ấy kích động Dễ quên, dễ giận Cho nên sau này các người phải thuận theo ý của cậu ấy Nếu khi huyết công tâm E là máu bầm sẽ khó mà tan được Đại phu mời bên này Cáo từ Phúc soái Người là người mà Huynh muốn nhớ nhất Đây là hồi ức đau khổ nhất của Huynh dạ, Mẹ Mẹ tìm con có chuyện gì Tam lục Giờ chỉ có con và mẹ Con không được giấu mẹ đó dạ, Mẹ Mẹ nói gì vậy Sao Tam lục lại giấu mẹ chứ Nói mẹ biết Có phải con thích lôi cặp đệ không dạ. Mẹ Sao đột nhiên mẹ lại hỏi cái này Về hạt sen mà con nói cho mẹ Có lẽ sắp xong rồi Để con đi xem thử Tam lục Tuy mẹ đã già rồi Nhưng trong lòng sáng như gương Cái gì cũng nhìn ra được Cái gì cũng biết dạ. Mẹ Tam lục làm mẹ lo lắng rồi Lo thúc của con Cũng nói với mẹ rồi Cặp đệ Là một cô nương tốt à, Mẹ Cặp đệ thật là một cô gái tốt Trên đường Cô đã dạy con biết rất nhiều điều Để con biết cái gì là chân thành Cái gì là lương thiện Cái gì là xinh đẹp Con chắc chắn con có thể cho cổ hạnh phúc sao Tại sao không thể Vì con họ lưu Bây giờ mạng của con không chỉ là của mình con Còn là của tủ trang lưu gia Mẹ Vì tủ trang này Chúng ta sớm chút trở thành hồn mai dưới đâu Chúng ta còn vì tủ trang này chia ra bao nhiêu đây Vì người cha chưa từng nuôi con Vì người đàn ông mẹ đợi cả đời Vậy có đáng không Tam Lục dạ. Mẹ Từ nhỏ tới lớn mẹ chưa đánh con Con đã làm sao cái gì Mẹ không cho phép con nói vậy Thì dù con chết Trong người con cũng chảy dòng máu của Lưu Gia Mẹ Chúng ta hãy quên đi tất cả làm lại từ đầu đi được không Con à Con không biết đâu Từ sau khi cha con bị trọng thương Tới giờ còn chưa khỏe lại E là đã Không còn sống được bao nhiêu ngày nữa Mẹ Con biết là Thúc đã nói cho con biết hết rồi Nhưng con không muốn tiếp tay tủ trang đó Cũng không muốn rời khỏi trấn quan hiện Nhưng mà tủ trang đó là tâm huyết cả đời của cha con Không thể quỷ đi như vậy Mẹ Ông ấy phụ lòng mẹ cả đời Tại sao mẹ còn phải nhớ đến ông ấy chứ Chính vì Ông ấy đã đem con cho mẹ Vậy thì đủ rồi Đủ rồi không còn gì Đáng hận nữa Mẹ Mẹ có thể không hận nữa Vậy còn con Không lẽ con phải hy sinh hạnh phúc mà khó khăn lắm không mới tìm được sao Tam lục gặp đệ là một cô nương tốt Chính vì vậy Mẹ mới không hy vọng Cổ trở thành mẹ thứ hai Tam lục Bây giờ tất cả Đã không thuộc về bản thân con nữa Đều là mạng đã định sẵn có lẽ con còn chưa biết Cha con Đã định một hôn sự cho con rồi Cái gì Trần Tam Lục Đồ xấu sao Huynh là người xấu nhất xấu nhất trong thế giới này Huynh cũng sắp thành thân rồi Sao còn đến chọc ghẹo tôi chứ Cao huynh Có một người phụ nữ xinh là Lãnh Ma Bắt cóc lệnh Lan Cao Phúc Soái Nếu Cao huynh có mối thù giết cha bà ấy Hạn cho huynh ở trước kỳ hạn Đến trấn quan hỷ giết một trận tử chiến Nếu không Sẽ giết lệnh Lan để tế rượu Trấn Trang Hỷ <laughs> Ta cho ngươi một cơ hội để lấy công chuộc tội Chỉ cần ngươi giết tả phi dùm ta Ta sẽ đảm bảo sự bình an của ngươi cả đời Ta sẽ không làm bất cứ chuyện gì cho ông nữa <laughs> Ta biết ngay sẽ như vậy Nếu đã biết Sao còn phải dẫn theo tôi đến trấn quan hỷ? Ngươi không thể giết người cho ta Nhưng không đại diện ta Sẽ không lợi dụng ngươi giết người Tôi và Tả Phi đi theo ông nhiều năm như vậy Ông không thể tha cho chúng tôi sao Tha cho hai ngươi Vậy ai tha cho ta đây Tôi trả cho ông Cái mạng này Tôi xin ông Tha cho Tả Phi đi Không Không Ta muốn giữ ngươi lại Ta muốn ngươi nhìn thấy Tả phi từ từ chết đi Ở trước mặt ngươi Đây chính là kết cục của phản bội Ông Tay của tôi Tay của tôi Tay của tôi Võ công của ngươi đã bị ta phế rồi Ông thật bỉ ổi Tôi đừng nói cho cả phi biết sớm Để nó nhìn rõ bộ mặt thật của ông Ngươi biết thì có thể làm gì chứ Chỉ cần ta động nhẹ một ngón tay Thì sẽ giết sạch các ngươi Người đâu Dạ Các ngươi Nghe đây Lưu Danh tới trấn quan hỷ Người duy nhất muốn tìm Nhất định là con trai hắn Trần Tam Lục cũng được Lưu Hàng Cũ cũng được Các ngươi cần phải lấy cho được bí phương đó Chuyện này làm không thành Đem đầu đến gặp ta Dạ Nếu ông còn tiếp tục tạo nghiệp Người bị hại cuối cùng chỉ là Phúc Soái Nếu không xóa có bất trắc gì Ta sẽ máu rửa cả trấn quan hiển Vân tỷ tỷ Cặp đề Cặp đề Tỷ tỷ, mấy con mấy ngày tôi ốm đi nhiều quá Lúc nãy mình ngọt đến tôi cùng Nói tình trạng của bốc xóa không tốt Cho nên tôi và cặp đệ giờ dở qua đây Ai à, đi chung với huynh chứ Tôi chỉ thuận tiện qua đây thăm tỷ tỷ thôi Liên quan gì đến huynh Cặp đệ à Cặp đệ Tôi có chỗ nào đắc tội với cô Sao cô tức giận quá vậy Tiểu thư ờ. Tiểu thư Lão gia phu nhân đang đợi cô ở sảnh đó ừ. Mẹ tỷ không sao rồi à Mẹ ta đã nói cho ta biết hết rồi Cặp đệ Mùi chính là tinh mùi mùi của ta <laughs> Quá tốt rồi quá tốt rồi Lúc trước chúng ta không đánh không quen biết Sau đó chúng ta ở trên đường kết bái làm tỷ muội Không ngờ tới cuối cùng trở thành tỷ muội thật Thật là ứng với câu nói gì đó Có duyên Có duyên Có duyên ngàn dặm cũng gặp nhau Phải không phải Trần Tam Lục Thì dù tôi không biết Cũng không cần muốn nói cho tôi biết Tam Lục, cặp đệ Chuyện của Phúc sáng nhờ giọng hai người rồi Hy vọng hai người có thể đánh thức một chút ký ức của huynh ấy Yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho muội Tiểu mau đi Chị đi Cạch đệ Đừng đụng vào tôi Cô sao vậy Nam nữ thỏa thỏa bất thân Quân đã dạy tôi Quân quên rồi sao Quân cũng sắp cưới vợ rồi Sao còn trêu chọc tôi nữa chứ Cha con đã định một hôn sự cho con rồi Tôi không muốn cưới vợ Đó là ý của họ Không phải của tôi Chập đề, Cô hiểu lầm rồi Tôi cũng vào đây rồi Đừng còn nóng nóng ở đó làm gì Hai vị nhân huynh Hai người là ai Sao tùy tiện vào phòng của tôi vậy Nhân huynh Cao Phúc Soái Cô nhìn cho rõ đi Tôi là phụ nữ hạng thật giá thật đó Phụ nữ Phụ nữ Sao tôi không nhìn ra chứ Chỗ này không có người ngoài Cô đừng giả bộ nữa Tôi giả bộ cái gì Cặp đệ Không được vô lễ Vô lễ Tôi vô lễ cái gì Hai vị Nếu không có chuyện gì Làm phiền ra ngoài cho Cao Phúc soái Sao huynh dở dai quá vậy Đủ rồi đó Tôi Tôi tôi tôi cái gì Không phải huynh nhí Mượn cơ hội này Để lấy làm nhị tỷ của tôi sao Cách của huynh Cũng quá lỗi thời rồi đó Vị nhân huynh này có nói như vậy Tôi không hiểu gì cả Làm phiền huynh Huynh đừng quấy rầy tôi đọc sách nữa có được không Hắn, hắn, hắn Không thể mất trí thật chứ Mất trí Cặp đệ Có lẽ huynh ấy mất trí thật rồi Cao Phúc Soái Nhìn cho kỹ đây Tôi là lôi cặp đệ Lôi cặp đệ Lôi cặp đệ Ok Ok Ok Huynh kêu ok Ok là cái gì Tôi tên là Lôi Cặp Đệ ờ, Lôi Cặp Đệ <laughs> Sao hả Nhớ rồi à Tôi không biết Cao Huynh Vậy còn tôi Tôi tên Trần Tâm Lục Huynh nhớ không Được Bây giờ tôi sẽ dùng di hình đại pháp của tôi Để đánh thức trí nhớ của Huynh Bệnh tâm thần bạn Huynh à Cậu Tam Lục Tôi nói đây canh trường cơm phút sáng Tôi sẽ đi về ngay Vậy Vậy Huynh cũng ra ngoài đi dạ. Mẹ dạ. Yên Nhi dạ. Mẹ Sao mẹ ngồi vậy Cũng không nói cho con biết một tiếng Mẹ phải điều dưỡng sức khỏe cho tốt Mẹ không sao đâu Chỉ là trong lòng Mẹ Mẹ ngồi xuống trước đi được Phu nhân, bà làm gì vậy? Còn chơi chuyện của dân phu còn chưa đủ sao? Dạ. Yên nhi, dạ, mẹ có lỗi với con dạ. Mẹ, mẹ đừng nói vậy Con biết đó Lần đầu tiên mẹ gặp được con Thì mẹ đã nhận định Con chính là con gái của mẹ Con và mẹ bên nhau sáng chiều Hết lòng yêu thương Con khiến cho mẹ có được sự hạnh phúc của người làm mẹ Mẹ con Thật sự coi con như là bảo bối Rớt dưới đất sợ bị bể Ngậm trong miệng thì sợ bị nát dạ. Cha dạ. Mẹ dạ. Yên Nhi mãi mãi đều là con gái của cha mẹ Yên Nhi Đứng lên đi Yên Nhi à Cha đã nói chuyện với hứa đại phu Tình trạng của Phúc sói bây giờ Thì dù là qua đà tái thế E là cũng lực bất tòng tâm Phải đó Yên Nhi Còn có dự tính gì không Cha, dạ, mẹ ờ, Hứa đại phu cũng có nói phúc soái có lẽ ngày mai sẽ khỏe lại Có lẽ Có lẽ bây giờ huynh ấy cũng có thể hồi phục dạ, Yên Nhi à Con đừng tự gạt mình nữa Nếu cao công tử Cả đời cũng không nhận ra con thì sao Phu nhân Không sao đâu cha Chỉ cần hai người cho con thêm một chút thời gian Con tin phúc soái nhất định sẽ khỏe lại dạ. Yên Nhi đều tại cha hành sự lỗ mãn định hôn sự này một cách sơ sài hành vi kỳ lạ của cao gia ông oán giang hồ cũng chưa kết liễu lão gia chuyện tới mức này ông đừng đẩy yên như vào miệng cọp nữa thân làm cha theo lẽ cha nên nghĩ kỹ lại giải trừ hôn ước này từ sớm nhưng cha lại làm theo ý của mình làm cho mọi chuyện tới mức không thể thu dọn được nhưng con yên tâm Hôn sự của Cao Gia Cha nhất định sẽ giải quyết dùm con Cha Bây giờ phúc xóa gặp nạn Nếu như chúng ta giải trừ hôn ước Vậy không phải là dồn cha vào thế bất nhân bất nghĩa sao Nhưng mà Y Nhi à Con rể của dân gia đã mất trí Luôn phu nhân của mình cũng không nhận ra Sẽ bị người trong thiên hạ chê cười đó dạ. Mẹ Con mặc kệ người khác nói sao Bây giờ chỉ cần phúc xóa có thể khỏe lại Vậy thì đủ rồi Y Nhi Chỉ cần con không rời xa mẹ Chuyện gì mẹ cũng chịu theo con Mẹ à Sao con nỡ rời xa mẹ Rời xa cha chứ à. Chỉ cần hai người còn nhận đứa à. con gái này Còn cho con làm nũng nhàn bướng với hai người còn nhớ còn nhớ Sở Nguyệt cô nương của truyền hương trà lầu không Sở Nguyệt cô nương Không biết Tôi cảm thấy bây giờ cô không có gì khác biệt lúc nãy Chẳng qua là trên đầu mọc thêm hai cái lông vũ thôi Cô nói cô có biết đây không vậy Huynh tên là Trần Trần Tam Lục Trần Tâm Lục ờ. có phải là người lúc nãy Lôi cặp đệ Lôi cặp đệ Là nam hay là nữ vậy <laughs> Là nữ Nữ Nữ à Đại bàng tung cánh gà vàng độc lập Giấu trăng trong nước Hay cho một ca phúc soái Mau đưa mạng đây Đủ cho cô vớt mấy mặt trăng không Cao Phúc Soái Không lẽ Lương Lão bắt cóc huynh Với hại huynh huynh cũng quên rồi sao Cao Phúc soái Huynh không nhớ tôi cũng được Nhưng mà Chắc Huynh nhớ nên trăm này chứ Tôi thật là phục cô rồi Sao cô có nhiều chiêu quá vậy Đẹp Như vậy mới có mùi vị Làm ồn huynh à Tướng quân Thật là phi lý Dương Yên nhà ta Tuyệt đối không thể giải vào con phụ Quân xem, Mình đã cố án mì Tôi đói rồi Chúng ta ăn mì đi Đi Hai vị mình bên này Ông chủ cho hai tô mì Ba lượng thịt bò khô Dạ được Mỹ thực bò đến đây Hai vị khách quan xin mời dùng Trần Tâm Lục cũng mau ăn đi Bữa này tôi mời Là Trần Tâm Lục ừ, Mì ở đây thật là ngon Ăn cho nóng đi Lên Cặp đệ Chạy mau Còn chưa trả tiền mà Tránh ra Bên đó Đừng chạy Đừng chạy Bọn chúng nó đoán bọn giết bọn chúng đi Cái gì vậy cái gì vậy Cái gì vậy Ở bên đó Lên Yeah! Dạ!

Cặp đề Cặp đề Cặp đề Cô không sao chứ Cặp đề Tỉnh lại đi Cặp đề Cô đừng hù dọa tôi Tỉnh lại đi Tỉnh lại đi Cặp đề Cô tỉnh lại đi Cô sẽ không sao đâu Không Không Tôi không cần tủ trang nguyên gia gì cả Cũng không muốn làm người thừa kế gì cả Tôi chỉ cần cô sống Chúng ta còn có rất nhiều chuyện còn chưa làm Còn có rất nhiều lời chưa nói Cô tỉnh lại đi Cặp đệ Tôi chưa chết Quân không vui sao Không có Đây là Có tấm kính đồng này trả một kiếp giùm tôi này là có món quà mà nhị tỷ tặng cho tôi Cặp đề Cặp đề Ta muốn nói với muội Cô muốn nói cái gì Muội biết đó Ta là một doanh nhân nghèo hàng Không có địa vị, không có thế lực Ta cũng không cần tủ trang lưu gia gì cả nếu đi theo ta Chỉ sợ chịu khổ Mụ có đồng ý không Mụ mặc kệ cái khác Trần Tam Lục Mụ chỉ thích huynh thôi Mụ cũng muốn huynh Chỉ thích muội <laughs> Lão gia Ông phải kiên trì Sắp tới rồi Mẹ Mẹ Mẹ Mẹ mẹ mẹ Mẹ Con nhà đầu thú này làm mẹ hết hồn Con à. ngứa mình sao Ai chọc giận mẹ vậy Một mình tức giận không phải phong cách của mẹ Luôn con cũng ăn hiếp mẹ Mẹ còn gì có đáng sống nữa chứ Ai là ăn hiếp mẹ vậy Mẹ nói cho con biết đi Con ra mặt giùm mẹ Thật sao Chính là nó Con Vì Thiên Tiêu Con sao hả Trần Tam Lục Bây giờ cậu cũng coi như là người nhà của Lô Gia rồi Là người của Lô Gia Thì phải nghe lời của Tào Thiên Tiêu ta Dì Thiên Tiêu Sao dì lại nói vậy Ta nghĩ đi nghĩ lại à. Chuyện này không đúng Mẹ cuối cuộc xảy ra chuyện gì vậy Chuyện La Thành đó sắp đi Chỉ nói cho Trần Tam Lục và mẹ nó biết Lại không tìm ta thương lượng Ta cảm thấy lão là thứ đó Trong lòng ông ấy nhất định có tâm tư gì đó Vì thiên tiêu Có phải hiểu lầm rồi không Cậu nói ta hiểu lầm Mẹ mụ đang ghen đó Ý của cậu là sao hả Mẹ muội à, sao có thể hiểu lầm người ta chứ Mẹ muội là người mẹ hiểu lý lẽ nhất Có cách nhất, thông minh nhất trên đời Đúng không tam lược Đúng đúng đúng Dì Thiên Tiêu Đều tại là thúc chưa kịp nói cho dì biết Hại dì lo lắng rồi Ta À, Ta đâu có lo lắng Hắn đừng hồng Cậu đừng nói bậy đó Ta mà lo cho lão già chết tiệt đó sao Lão là thú này Thân thể còn chưa hồi phục lại Thì đã một lòng muốn đi cứu người cứu người cứu người Tới lúc đó Đương mạng cũng không giữ được Không được đâu Mình phải đi tìm tả Phi, dạ, Cho nó đi xem thử Lão la đi đâu như vậy Có phải có chuyện gì phiền phức không Hai đứa nói đúng không Nhà đầu thú tiểu tử thú này Tiêu cục tứ hải này Vẫn là do Tào Thiên Tiêu ta làm chủ Hai đứa muốn làm phản sao Có nghe thấy không Mỗi một người đều ăn hiếp mình Doanh dạ. dạ. à? Doanh Chúng ta tới đâu rồi Ông ráng lên chúng ta sắp tới rồi Chỉ trì thêm chút nữa Lão gia, lão gia, mau Lão gia Lão gia, đừng giết lão gia nhà tôi, đừng Nói Bí phương ở đây, lão gia Nói tới cùng Vẫn là dù bí phương Thì dù lương danh ta chết Cũng không giao cho đám người các ngươi Tôi 这不可改变的事实，我注定人生就无缘了吗？为什么？ 你的，无半点差别。李玉，刚刚失去双亲，两个妹妹也就此一世。爷爷和娘一样的背影。你没事吧？你不要吓我，醒醒啊！我们还有好多事情没有做，还有好多话没有说，基地。 不这样的惩罚我了好吗？林念，对不起。你给我挺住！这次我不会再丢下你，我会永远跟你在一起。我为了敌人的义，益做了背叛的事。楚我什么都没有了。陈三呀，我只喜欢你，我也要你只喜欢我。 要早生贵子，老爷没看见没看见啊！爷爷，我这一辈子不会再错过你了。主页大姐，总兵大哥，你们一定要幸福幸福。你是怎么打算的？跟着你浪迹天涯。